à, sức chịu à, tải của cái cây cầu này là một tấn rưỡi à, còn à, tổng thể bộ phụ tùng này thì à, trong vòng à, một tấn là sử dụng à, được nó khỏe hơn cái bộ à, trước kia mình giới thiệu 5 triệu thì à, bộ này à, có một số cái cấu hình cao hơn nâng cấp lên nhíp 6 lá bánh 400 12 cầu à, bọc liền tăng bua lớn sau đây mình sẽ đi chi tiết cho các bạn coi à, cụ thể hơn về phần à, nhíp thì à, vẫn như một số các cái bộ trước đã đăng thôi thì các cái phần phụ kiện của nó thì vẫn thế à, có một số cái phụ kiện nhíp thì à, có ừ, cho các bạn thêm quyền lựa chọn một số bạn thì kêu cái mặt bích này nó không dày bằng cái mặt bích đen này thì bên mình có trang bị cả hai để cho các bạn lựa chọn nhưng theo mình đánh giá thì cái mặt bích vàng này nó rất là đẹp bởi vì nó còn dập cả cái g cái g tăng cường này và thứ hai nữa là nhìn nó đẹp nó độ bền nó cao hơn nó ít bị han dỉ gió nó đã được mạ nhíp thì à, vẫn là nhíp 6 lá dài 70 chiều dày à, mỗi một lá nhíp của nó là 6,5 mm 6,5 đến 7 mm một lá chiều dày và bản rộng 5 cm đây là các cái phần à, u đỡ phần mõ đây cái phần mõ nhíp này là phần mõ động đằng sau đấy cái này thì à, đồ phụ kiện nhíp thì rất là chuẩn rồi các bạn khỏi lo rất là yên tâm đây cái loại là đu nhíp này ốc 12 này rất là to ốc 12 đấy các bạn nhé Đó. À, cầu thì à, vẫn trang bị số phụ số phụ được nắp như thế này đấy số lùi hai chục à, các đăng và hai khớp trượt đây là bộ à, bàn số và dây số phụ này đây là bánh xe 450 trừ 12 đấy đây bánh có tải trọng là 412 kg trên một bánh tải trọng mắc đây nhưng mà các bạn có thể chở dư lên một chút cũng không vấn đề gì cả tất nhiên thì nếu mà tải trọng thường xuyên một tấn hoặc là hơn một tấn thì các bạn nên nâng cấp lên cái loại bánh 500 12 hàng à, cao cấp ấy cái loại à, 12 bố cái này là lại 8 à, bố nhé bạn nâng cấp lên cái loại 12 bố thì rất là ok thì à, không vấn đề gì còn cái loại này à, các bạn à, chợ thi thoảng một tấn thì không vấn đề gì cả đây là phần phụ kiện phanh phụ kiện phanh thì mình cũng có trang bị cho các bạn hai loại một là những cái tay phanh dập sẵn của nhà sản xuất đây nó sử dụng à, cái à, trục trung gian là trục 21 còn tiếp theo là đến cái à, phần phụ kiện là dành trục 27 thì à, mình trang bị 10 chiếc nếu như các bạn lấy một trong hai loại này các bạn lấy 10 cái này hoặc các bạn lấy cái bộ phụ tùng này đều được một trong hai bộ đấy đũa phanh thì dài 70 đến 80 cm à, giới thiệu à, về cái cầu này thì các bạn à, cho các bạn xem về cái độ chất của nó đây cầu thì à, vẫn có tỷ số truyền là 1337 giống cái cầu nhỏ tuy nhiên thì à, nó có một số cái điểm nhấn khác đấy là cái mặt là tâm bua của nó đây tâm bua của nó là 220 các bạn nhé đấy đây đây này. tăm bua của nó là 200 này đấy tăm bua này à, có má phanh là lòng trong của tăm bua là má phanh 220 rất là to ăn so với cái loại à, bộ 5 triệu thì à, của nó là 180 thì thằng này trang bị hẳn tăm bua 220 về à, chiều dài các cái cây cầu hiện tại thì bên em đang có các cỡ từ 80 90 1 mét mét 1 mét 2 đấy rất là có nhiều cỡ thì tùy từng thời điểm thì có loại à, còn hết hàng thì các bạn liên hệ trước khi mua để à, hỏi thêm đây là cái thông số cầu nó ghi đằng sau đây thì số truyền 13 trên 37 đấy đây là phần gối cầu hàng thì rất là chuẩn rồi các bạn yên tâm à, video thì à, đến đây là hết à, cảm ơn các bạn đã xem video à, mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 à, đấy như mình đã giới thiệu qua rồi thì các bạn có thể nâng cấp lên để à, phù hợp với cái bộ một tấn rưỡi để các bạn có thể chở hàng được vào một tấn rưỡi thì à, mình có một gợi ý là các bạn nâng cái số lùi kèm số phụ lên là một tầng tiếp theo là các bạn là nâng cấp cái bánh xe từ 450 lên 500 à, trừ 12 cái loại hai bố loại 12 bố hoặc là 14 bố đấy nếu như các bạn có ý định chở một tấn rưỡi thì các bạn có thể nâng cấp hai cái mục đó là có thể chở được thứ hai nữa là nâng cấp nhíp lên nhíp thì các bạn có thể dùng nhíp này hoặc các bạn là uh, mua thêm uh, giảm sóc thì các bạn uh, lắp thêm vào thì vẫn có thể sử dụng được đấy đây là video chọn bộ à, các bạn xem video nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới khi à, em đăng video lên à, sẽ nhận được thông báo luôn Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, thêm một cái thông số à, về à, bánh xe nữa thì cái bánh 450 trừ 12 này thì à, có đường kính là 53 cm và bản rộng là bản rộng là 11 cm. Đấy, tải trọng là 412 kg trên một bánh. Đấy là thông số như thế.